Peace out. tiếng mèo kêu à oh my god tiếng mèo kêu á ok ok ok <laughs> không hiện tại là không có tiếng mèo kêu ở đây nhưng mà từ để kiếm coi có có có bài nào không chắc không có rồi không có tiếng mèo kêu ở đây nhiều game thôi Ôi như tôi quên quên cái gì nhỉ à, bà bà cha quên mất cái kia rồi ừ đại trí mọi người hello hiên uh, toro nha sáng giờ mệt quá không có chơi liên quân với tiêu vũ được everyone rồi tắt mất cái tiếng game mà mọi người ạ à. giờ gọi tiếng game lên à, đây chúng ta âm lượng xung quanh chấp nhận ôi âm thanh sống động vãi mọi người nghe tiếng là có tiếng con zombie nó kêu luôn mọi người ạ kinh thiệt này tắt dao sẽ chơi uh, map mới và chọn uh, ở đây mọi người chúng ta có các đặc điểm của nhân vật nó sẽ có nghề nghiệp như là lính cứu hỏa cảnh sát kiểm lâm thì ở đây mình sẽ chọn uh, thất nghiệp nha mọi người <laughs> về hãy hoa ngoài trời ở đây các đặc điểm các đặc điểm mà ưu điểm đó mọi người phục hồi nhanh này phục hồi nhanh nó sẽ phục hồi vết thương nhanh hơn à, người đi dạo tìm kiếm thức ăn cho ngẫu nhiên đi đó thì chúng ta có em hai điểm nữa còn dư hai điểm thì chúng ta sẽ chọn cái mắt mèo tầm nhìn tốt hơn ở ban đêm thì mình đã có mắt mèo với lại cái à, tay hính rồi sao mấy cái mấy cái màu đỏ này là cộng là cộng được nhờ nó phải trừ chứ chứ à tai thính à, mắt mèo bị hoảng sợ khi ở trong nhà và dễ bị bệnh và hay khát nước oh my god ok vô ơi Huy Khoan thử Ôi, ấy, ấy, zombie nó vô, zombie nó vô Ủa sao di chuyển cuối cuối cuối sao ta À, dây chuyển cuối cuối như vậy đúng không Trời ơi, zombie nó vô Nghe được tiếng chân của mình luôn á, nãy nãy lỡ đi di chụp bằng chân Chết rồi game đắt lắc bụng bụng là ma quá nè mày nè bà mẹ bước đi đây bước đi đây bước đi đây bước đi đây chết đi chết đi ấy nó còn bò nó còn bò mày lì ra hả ấy nó phá cửa vô kìa lên lầu trốn lên lầu trốn lên lầu trốn ấy lên nó lên heo luôn kìa rồi đóng cửa lại ừ ủa như mình có di chuyển là cúi xuống đúng không ta không ờ, ở chỗ này thì uh, sao không có hiện cái gì ta các bạn không hả ôi tôi chết tôi rồi <laughs> lướt ti ấy ôi rồi chưa có lấy đồ nữa mà nó, nó mở cửa nó vô rồi bật cái đèn lên sao tới hôi vậy ủa alo bật đèn lên đi thôi tôi bật đèn à, kìa không tôi bật đèn ờ à, lấy hết có hút ngủ với lại mấy cái đồ ờ, này kia à ở đây không có đồ game đắt cái vậy oh my god trong cái trong cái nồi trong cái này không có trong cái tủ này không có đồ Ôi. zombie nhìn nó còn đang phát cửa người ta hai trong tủ này có đồ không váy dài đầu gối nhân vật của mình là nữ nhưng mọi người chứ không phải là nam đâu <laughs> holy cow đây là tương lai what the cái gì vậy bây giờ còn còn là phát hành quảng cáo ba bán đồ rồi nữa với nồi chứ không có vũ khí hay sao vợ có cái có cái diễm phúc làm vũ khí được không cân nặng công ba đã trang bị uh, trang bị chính không được đâu cái này không có làm vũ khí được cái này không có làm vũ khí được mọi người có ai đánh đánh con zombie mà bút chì không má ơi nó vô kìa nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô ui không đùa đây không bạn ơi không có đùa nha ai ơi ơi à má ơi no no mẹ tụi bay đi ra đi ra mẹ mẹ không đi đi mày chết chết đi chết đi chết đây chết đây cút chết đi này à bà nội cha đây rồi khóc thiệt sự sức mạnh à, có cái nào tăng sức mạnh không con quỷ tốc độ ờ chuyển hàng tồn kho không bị ảnh hưởng bởi thời tiết dạ dày sắt ừ rồi hết điểm rồi đó ủa tính ra cái này nó cộng nó nó, nó, nó trừ chứ phải sao điểm đâu linh cứu hỏa này nó sẽ có tăng thêm chạy nước rút với lại uh, sức mạnh mọi người ạ nhưng mà nó trừ đến 7 lần nó phải xóa cái này đi bớt xóa bớt ra ngày tối gì ta oh my god nên mình phải di chuyển rón rén nó mới không ờ, bị gây tiếng động mọi người ạ bây giờ bây giờ di chuyển mà nó ủa di chuyển cái cuối cuối người sao ta bắt được di chuyển cuối người hả à... đâu từ từ lén lút là stop c đúng không stop c là lén lút chiến đã cận chiến spy ok c à, C không hiệu quả nhỉ ok Ủa lúc chạy lúc gì ta chạy là list chụp uh, ờ, list xích trái xích trái xích trái ok rồi ở đây có đồ ăn này có ờ, thức ăn không các mình cần tìm là cái ờ, vũ khí để chiến đấu thôi à chứ không có tìm mấy cái đồ này ừ, đi xuống dưới lầu rồi sao cái phòng này tối nhỉ bật đèn lên đó đèn hư à không bật được kìa ừ vậy đi cái phòng nó tối như cái gì á không có cái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 Băng keo CD Trên phòng này à, giống liên trạm ghê luôn à, <laughs> Keo xịt tóc uhm, trang điểm mắt hút nhuộm tóc à, cái tủ này có gì không à, tủ bên đây tủ bên đây khăn tắm hút ngủ tắm qua bên đây phòng này tối nhà đèn đâu rồi à à, khăn giấy trên đây có khăn giấy là có mẫu ý từ à, ờ, mặt cái mẫu này vô từ cái mẫu này như nó nếu mà so với cái cái cái mẫu mà mình còn đang đang mặc á mình không có mũ mà ừ đúng không mình đâu có mũ đâu mặc mặc cái mũ vô ờ, pin Wonderband như là cái này quần lót đúng không đó là đẹp rồi đó <laughs> nhìn nhìn như là nhìn nhìn như cái gì á ăn trộm mà lại ờ, nón <laughs> và mà hồng rộng vành nhìn như cái, cái, cái, cái, bàn này có gì bàn này không có gì hết ừ. không có gì hết mọi người ơi lại kiểm tra thủ này coi có tai nghe áo phông sẽ uh, áo phông kẻ sọc áo phông kẻ sọc uhm. áo phông lính cứu hỏa à, cái này đi à có cái quần jean này coi quần lính cứu hỏa mặc hay thế không cái này trừ bị trừ bị trừ bị trừ cái này bị trừ thôi nhà kho thì ở đây nó sẽ có cái gì cái cưa cây búa cầm cây, búa heo luôn trang bị trên đai trái và cái cưa này như hồi nãy lấy rồi mà đúng ta cái cưa gì lấy rồi lấy cái cưa nó đi rồi bây giờ đi xuống lầu tủ quần áo nãy là, là là kiếm rồi đúng không bây giờ ờ, xà phòng lại tối không tắt đèn đâu khúc phương nào có bóng đèn ta ở ừ, đây trời ơi sáng thế này mà thôi bây giờ mình sẽ đi xuống lầu game này chứ để cái công tắc đèn gì đâu mà không không bật được thử Có hôi luôn á bật cái đèn lên nào đèn bị hư hay gì ao đâu nào phía này vẫn sáng mà sao trong đây nó hôi vậy à đây thấy được công tắc đèn rồi nè công tắc đèn phía bên đây Ở công tắc này là cũng được công tắc này bật cũng được nghề mộc mình vẫn có thể làm được cái này nhưng mình bị hiếu đồ hiếu ván với đinh bên đây nó không có gì hết cái tủ này nó không có gì ở ngoài cái từ văn chương đúng không cái kệ có văn ôi toàn cái gì không à thông tin lò sưởi nhiên liệu không có à, thêm nhiên liệu rồi à, thông tin lò sưởi nhiên liệu có nè nhưng mà sao mà hấp sáng này được ta what the sao không không không đốt lửa được à, bằng cái đốt đúng không phải có cây đốt, có hay là cái gì đó phát sáng đốt hình như là ở trong không học quẹt hay cái gì á phải có cái gì để đốt lửa thì nó ở trong cái ờ, bếp này chắc có kiểm tra coi uhm. rửa uống nước mở cài đặt đóng rèm bỏ rèm xới đất bằng tay hút lá điếu thức ăn nè không có lúa rồi mọi người hình như khi nhớ là trên trên lầu hay gì đó có nè như là trên lầu có thôi kệ đi cái lò sưởi nó không quan trọng lắm sao tắt nữa mình đi ra ngoài mình coi thử xem bây giờ ở trong này chắc chắn không có gì rồi bây giờ đi ra ngoài coi thử xem uhm. đây đây đây ngoài này ôi ôi có tiếng gì á phát đi đón rén ăn chạm mọi người à <laughs> ê ê Ôi, đông vậy? Thôi Đông như vậy Trời ơi, chơi đông như vậy Ít ít coi chứ, tụi bay kéo cái bài cái lũ vậy uh, chọn cảnh sát ơi cảnh sát ơi, ờ, có thể có thể sẽ có thêm ờ, tốc độ linh hoạt và cái này mình có bắn được đâu chưa có súng mà bảy ngày mộc và rìu tìm kiếm thức ăn công nhân xây dựng mình có thể chạy nước rút di chuyển nhanh để chồng bảo vệ đi toan luôn rồi hồi có cái nĩa nè nhưng mà không không sử dụng làm vũ khí được Ai cho có được ta được luôn hả hay vậy ta trang bị nĩa làm vũ khí được á một cái uh, sữa bột một là bánh kem mọi người học cho người mới học sách nông nghiệp cho người đã học có luôn hả này đọc sách lâu ấy nhờ đọc sách mà nó cứ mò mò mò mò đồ kim loại nâng cao cái này mấy cái sách này quan trọng này để sinh tồn mọi người bây giờ qua bên đây đây vẫn là sách thôi nhưng mà nó sẽ không biết là nó có cái gì mới không cơ khí à, bút chì bút mực sách nấu ăn à, sách sơ cứu nè ba sách sơ cứu nè đọc cái sách sơ cứu đã <laughs> anh em anh em cầm anh à, đã cầm cầm cầm cái nĩa đây cái nĩa cầm cái nĩa chọt mù mắt như bi Ủa cái nhà này không có đồ, không có không có vũ khí à, chết chơi rồi. Có mỗi cái à, cái nĩa à. Quần dài. Quần dài này à, không cần. coi trong tủ này coi. Có cây viết nè. <laughs> cây viết cũng không cần. không biết là nhà này nó có nó có cái lầu không ta à nhà vệ sinh băng cứu hương à đây rồi đây rồi đây là băng cứu hương rồi nước hoa hả à, ấy nếu mà mình chạy nước hoa nó có bị ờ, cái mùi của mình nó có bị ảnh hưởng đến zombie không ta kiểu là nó sẽ kích thích zombie nó mò tới á Đấy, nước hoa này các bảo có nhưng mà nó thể khử mùi được nước hoa phải ác mùi cái mấy cái mùi con người có hại lắm để mình thử ờ, để mình thử vô lấy cái nước hoa xong mình xịt lên người coi à, nước hoa hồi đâu rồi what the cái lược à cái lược chai tóc đúng không lấy cái lược xong rồi ờ, chai tóc thử coi trang bị chính đặt trong hồn mũa không có chạy tóc được mọi người à là <laughs> dịch zombie sống sống chết còn không biết sao đi chạy đi chạy tóc trong tủ lạnh thì có hộp trứng tươi phô mai sữa cũng được phép nha nhà này không có cái gì ngoài sách hết rất là nhiều sách sách everywhere cái tủ này có gì hoài vẫn là sách thôi hôm nay không có gì ngoài sách à oh my god bản đồ thì như là khúc dưới này có nhà nhưng mà phía bên trái này cũng có nhà ấy ui ui ui ui ui mày god bà mẹ Việt Nam anh hùng giờ nè một hai ba mày mày ờ từ giày á giày không cần từ chìa khóa nhà dân bi đâu cần chìa khóa làm gì nhờ ờ mặc cái bra cái này như là áo ngực đúng không what the lấy áo ngực của dân bi luôn oh my god à, tất này không cần mặc à, quần lót quần lót của dân bi mặc luôn anh đi anh Liên lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy áo ngực với lại quần lót của dân Jimmy mặc phải nói à, đấy áo khoác mòn nè được nè mặc áo khoác vô cho nó không được cái này đủ rồi không cần không cần không cần xin lỗi nha lấy lấy quần lót với áo ngực của chị xin lỗi nha <laughs> Ôi, nhân, nhân vật mình là nữ hay nam vậy đúng không nhân vật nam, nhân vật nam đúng không nam hay nữ ờ nữ mà nhân, nhân vật mình là nữ mà uh, nhân vật nữ đúng không ta cân nặng râu có râu mà có râu là nam mà what the <laughs> oh my god mày nam mày lấy áo ngực chứ quần lót như vậy Thế tính là mình cho nó lấy luôn á <laughs> Oh my god <laughs> Đi qua bên đây rồi thôi thôi thôi kéo cửa xuống kéo cửa xuống ở trong trong tủ quần áo có gì mặc không à, quần dài với là cái cái cái này là cái gì được cái cái đít nó hình như là không rõ là cái gì giống như cái móc khóa hay gì á anh em có cái cái nẻ à, không được à, mở cửa sổ không được uh, ờ, shift đúng không shift để leo qua leo qua à. khiếp lên cửa sổ tiếng to hết trong nhà này có gì đang chờ không cái cưa làm giường à đây rồi đây rồi <laughs> ủa cái cưa này từ cái cưa đâu có xài được vũ khí được đâu nhưng mà cái xẻng này xài được à, xẻng này xài được nè cái búa này xài được nè bên tay phải ống cờ lê xài được không bên tay trái đi phải ok có cái xẻng với cái cái cái búa rồi lấy cái búa ngon hơn này đấy, không cần xài cái nẻ nữa nhưng mà cái nẻ của bộ hay nha nẻ đâm một cái là chết chim zombie luôn <laughs> nẻ đâm một cái là chết chim zombie luôn biến hóa giữa mùa đại dịch <laughs> cái cưa này đâu có xài làm vũ khí được như để làm cái cưa đồ hay gì đó nhưng mà trong nhà này nghèo dễ sợ luôn em xin nhớ nhà này như nhà mình đúng không nhà mình mà quậy ơi nghe tiếng zombie nghe tiếng zombie quay ê đâu đâu không kịp chạy luôn a à. trời ơi đông dữ vậy ờ, đây có kỹ sư kỹ sư thì có thể làm nghề mộc và điện có thể làm bẫy gia công kim loại cơ khí họ làm bánh họ làm bánh thì ờ, như là giỏi nấu ăn đúng không giáo viên họ dục thì giỏi thái thao chị phu thì di chuyển nhanh trong rừng hmm. cụ chiến binh à nhưng mà của chiến binh này nó chỉ là cái cộng về cái nạp đạn và súng thôi chọn y tá đi cộng thêm hai cái ờ, cái mắt mèo rồi đây nhân Nhật Nam đúng không để lát nữa để có lấy lấy quần lót với lại áo ngực của zombie nữa <laughs> mà không hiểu sao nó vẫn mặc được nha nó nam mà nó vẫn mặc được ờ, cái quần lót áo ngực của zombie nha hại não thiệt chứ hay toàn là bút viết không à bút viết không à có cái tạp chí cái tạp chí câu cá ờ, bên đây có gì nhà bếp rồi nhà bếp này nó có mấy cái tủ để y có nẻ nè có nẻ nè có nẻ, có cái chảo đâu rồi cái chảo xài được không cái chảo ơi không phải là vũ khí cái nĩa này cái nĩa này xài được nè khăn lao bắt dĩa thức ăn cho chó ai đừng nói thức ăn cho chó ăn luôn nha dám lắm á nhà vệ sinh khiếp nhà vệ sinh dơ hết giấy vệ sinh kem đánh răng khăn tắm cũng được được uhm. đây rồi thủ này không có gì luôn nhà vệ sinh rồi phòng khách rồi còn à, bên đây bên đây là bàn làm việc không có trong cái dụng đây hết à đây rồi cái nhà kho có cây đuốc cầm tay dây điện băng keo ở đây nó có cái các phức chế đồ mọi người chế được uh, bom và hộp đạn bộ dụng cụ lèo thì chế được cái này làm lèo hả Lèo này phải chống được zombie dung trời lèo này chắc không có chống được zombie rồi chế tạo búa đá thì búa đá thì chắc sát thương cao hơn á nhưng mà cần cành cây với lại đá cành cây thì chắc là kiếm ở ngoài uh, ngoài này rồi nhưng mà ở ngoài này có cành cây chúng ta Ủa nhảy qua là sao? ờ cái này không không không nhảy qua sao ta từ để về nhà nghiên cứu cách nhảy qua rồi bước mà này nguy hiểm quá à. bước này là nguy hiểm quá à. nãy đi ra ngoài không đóng cửa luôn lại đi bên vô nhà luôn người ta trời ơi à, cách nhảy qua có lúc nhảy không hình như là không có nút nhảy mọi người ạ à. có nút chạy ờ, trục chạy với lại ờ, tăng tốc thì ờ, à, rồi rồi rồi tăng tốc chế độ chuyển đổi chiến đấu cận chiến ừ. ok ok ok ok ở bản đồ coi hiện tại mình đang ở cái chỗ của cái cái vị trí mình đâu que nó không có chạy vị trí mình à nó phải có chấm đỏ vị trí mình ấy ta đâu ra ngoài này ra ngoài này rồi mở bản đồ ở đây không có vị trí luôn ui nghe tiếng zombie nghe tiếng zombie nghe tiếng zombie zombie ở gần lắm nghe một bầy luôn á nhiều zombie lắm chứ phải một, một con đâu ui nó phá cửa vô nó phá cửa vô nó phá cửa vô ê mấy con vậy ui hai con lận Chơi luôn mọi người Hai con chơi luôn không Đây là sân mây nha Chơi luôn trời này xào giảm này sợ gì nữa Chơi luôn nha mọi người Ai Đây đâu vậy Ai Ai Ha Ha The fuck tưởng hai con không mà nó ra một lông vậy bắt lông thế ừ. bà nội trừ ai Không thiệt sự luôn á Trời ơi Ôi nhà này có vẻ giàu nè Nhà này có vẻ giàu nè Ăn chạm được ấy từ Đi đóng rén thôi Trời ơi Bao da kẹp giấy Cây ba chắc à vũ khí đây rồi có vũ khí rồi trang điểm mắt hút lá <laughs> hút hút không được hút phải cần có có gì mật lửa mà không hút lá được à, được, được. kẹp giấy cục gom bao da không có gì hết cái này cái văn phòng làm việc đúng không ui băng dính à diêm ấy rồi diêm ấy rồi có gì mời lấy thêm ờ, hút lá để hút ờ, hút đi chồng anh đi hút lá à rất là phê hút hết điếu nha rồi xong rồi <laughs> đi qua đây có gì cây ba chắc nữa nè chơi bài mình nghe cái tiếng zombie nè nghe tiếng zombie bên ngoài mọi người ạ à. có mấy cái này toàn là mấy cái ờ, đồ dụng cụ như báo chí với bút mà cái gian phòng này không có súng nha để CD ôi toàn là bàn ghế không à mấy cái bàn này không có không có đồ ở bên kia cái bình uống nước kìa băng dính bật lửa bình uống nước à, bình uống nước này à, tủ lạnh máy lọc nước uống rồi cái này là máy pha cà phê đúng không máy pha cà phê mở rồi tắt tắt tắt tắt tắt máy cà pha cà phê dồn dữ vậy cái này là máy cái cái lò đi sống thôi cái này ra đường hả? Từ từ từ giờ chưa có ra đường. Hey. Pha uống chung à? <laughs> Cà phê này không biết nó nó, nó để bao nhiêu ngày á uống như đau bụng á toàn là học quẹt không à học quẹt không à Ôi có ghế ghế nè Bản đồ nhìn quen nha À đây, đây chỗ mình chỗ mình đứng nè chỗ này là chỗ mình đứng nè phía phía nam mình là cái một cái nhà lớn phía phải cũng <laughs> phải cũng là một cái nhà lớn luôn đi qua phía phải đây là có một cái bàn lớn như của sếp sao không có gì hết tủ này không có gì luôn làm gói mì ôi nhân trần này không có đói sao á nó không có đói tình trạng cơ thể ok sức mạnh kỹ năng nè mọi người thể hao sức mạnh nè nó đại nó vẫn ui râu nhiều hết nhiệt độ có thể bình thường quên nhà không có nhà bếp không có nhà bếp không có nhà bếp không có nhà bếp sao nấu mày được phải có nhà bếp mới nấu mày được không có nhà bếp sao nấu mày được được rồi đi nào come on baby Ôi không chị ơi Không chị ơi Không chị ơi em không chơi Em không chơi đâu Rồi chết nhà mình đâu rồi ngoài quét Ôi không chơi không mấy chị ơi Không chơi đâu mấy chị ơi Bà mẹ hàng rào sẽ nhảy qua Ờ à, không ra được Không qua được hàng rào Bị nhốt rồi Nha nha nha nha Nha nha nha nha Bà mẹ mở cửa Mở cửa <laughs> leo qua ấy mẹ mày leo mày bắt chước tao leo à ôi ôi zombie bên zombie ôi xí học ê liêu leo leo leo leo liêu liêu liêu mấy bạn tuổi gì mấy bạn tuổi gì mấy bạn tuổi gì bà mẹ cửa không áo được mở cửa mở khóa ủa có chìa khóa không ta không có chìa khóa đâu chết là bị kẹt rồi mày mày mày zombie này zombie zombie này zombie này zombie mày đứng dậy á mày đứng dậy chết đi mày đứng nhẹ đứng nhẹ đứng nhẹ. đứng nhẹ mày đi cho tác à. mày ra đứng ở vị trí bất lợi rồi mày Ê, ngay đầu Ê, chết đi Thế còn hai con ngoài nữa chạy mát ớ rồi xong chết luôn à giết được ba zombie à mọi người <laughs> Tiếc từ bay chân bay rồi Giang hồ nó phải như vậy Giang hồ nó phải như vậy Ôi Ôi chứ ta nãy giờ đi, đi, đi, biết Nhân Bi có nghe tiếng không? chưa có vũ khí gì hết nó, nó mà nhào vô đây là chết luôn á không xong rồi Ê, coi coi coi có cái nĩa không xài thảm cái nĩa cũng được không có gì có dĩa không à <laughs> lấy dĩa chọi bể đầu zombie chắc được á nhưng mà xài được có một lần à, à không không có gì ở đây hết tủ quần áo tủ quần áo sơ cứu cho người bảy học đọc sách đi chú trời Saki <laughs> cái dễ này là đem đem đi quăng vào đầu zombie được nè nhưng mà như chắc là nó chỉ xài được một lần mà không biết là sao cây không biết là có quăng vô đầu zombie được không nữa hay logic là mình cải quăng được nhưng mà nhưng mà không biết trong game nó có quăng được không chú đọc sách lâu quá nhỉ từ để sách để sao đi kiếm vũ khí đã quần bơi uh, mặc quần bơi vô uh, mặc áo sơ mi khẩu mặc đi Trời ơi tivi ai mở vậy Ai mở tivi vậy Tắt tivi đi Trời ơi Mở tivi làm cái gì đang có tâm trạng của tivi đâu Đang lại dịch zombie mà coi tivi cái gì Băng dính Ờ à, lấy băng dính Phấn trang điểm trang điểm cái coi mặc dù mình là đàn mình là đàn ông nhưng mình vẫn phải nên, nên trang điểm cho nó đẹp à, mặt mắt trang điểm khắp mặt đó à, ủa xong trang điểm được hả quay được quá mắt ok không trang điểm được vậy là ông chú không biết trang điểm rồi xin thức hoa cho thơm coi <laughs> lấy thành thứ gì không à phấn trang điểm như để trang điểm mặt nhưng mà ông chú không biết trang điểm không biết đắp phấn sao luôn à trong đây trong tủ này chắc có đồ nè rồi ờ, cái dĩa chứ cái gì quên ôi cái này ra ngoài đường đúng không ui mày gót đóng cửa lại đóng lại ừ ủa cái nhà bếp đâu ta không không không phải tìm nhà bếp mà tìm cái cái cái cái, cái vũ khí không có vũ khí nhà nào có vũ khí luôn oh my god cái phòng ngủ này nó không có đồ chết rồi nhà nào không có gì hết nhà không có gì hết tủ lạnh này không có gì hết khăn lao bát đĩa ấm đun nước cầm ấm đun nước phong phan vô đầu zombie được không ta từ không được mọi người ạ nó không phải là vũ khí cái này mình uống nước nè uống nước trên cái dồi ờ, dồi nước ờ, đục một lưỡi tay được luôn hả <laughs> cái lò này để uh, nấu ăn từ ui là cái nhà này không có gì hết á khoan khoan hình như bên đây bên đây cửa cửa bên đây nó có cái gì nè ờ, khoan không phải cái này phòng ngủ nhà vệ sinh không có gì nhưng mà ở trên này có phấn trang điểm <laughs> à, được rồi đi ra ngoài thôi nhà mình bị cách ly sao á ôi chị ơi ôi chị ơi trời ơi mới ra ngoài cái tí xíu mấy chị đuổi heo ghê quá à thôi chị ơi chị đừng có vô đây nha đừng có vô đây nha em giết chị á chị vô đây là em giết chị á chị đừng có vô đây trời có một con phá cửa sổ luôn kìa chị đừng có vô đây bà mẹ chị vô đây là em giết chị đó chị đừng có vô đây nào Come on baby. Mặc dù chú già nhưng mà chú có vợ đó. Vô đây mấy cháu. Đù, phá cửa sổ vô hả? Rất là nguy hiểm nha. Vô đây. Mày. Vô đây. Nè. Mày này này, đứng dậy á ai cho đứng dậy ai cho đứng dậy đứng dậy nè đứng dậy nè đứng dậy nè đứng dậy đứng dậy đông đồng đi ra cái chỗ người ta đi ngủ <laughs> đi ra mày chết bạn chết đi chết chết tụi bay chết hết chưa phát nguy hiểm quá uhm. lấy quần lót có mặt luôn quần lót màu đỏ ơi phát <laughs> à nãy đi không lo cứu hương mà đi lo mặc quần lót của nó lấy quần lót nó mặc trời ơi không lo kiếm đồ băng bó mà vết thương bị zombie cắn mà cứ lo bị cứ lo mà lấy quần lót của zombie mặc ông chú về chứ <laughs> ây da game lắc thiệt chứ khả năng hãy ha ngoài trời nhân vật sẽ không bị ốm khi đứng dưới mưa khả năng hồi phục à, biết câu cá nè và có kỹ năng cơ khí nữa và này bị suy dinh dưỡng giảm khả năng tấn công bằng vũ khí cận chiến ở ờ, kìa hầu như mình từng xài vũ khí cận chiến không à không biết nhục không biết nhục nè có đặc điểm không biết nhục luôn à. căng giờ rất nhẹ cân sức khỏe rất thấp độ bền rất thấp dễ bị tổn thương vậy mà cần trừ hai ờ phổi yếu dễ bị mệt mỏi nhanh nữa mập giảm tốc độ chạy cái nào cũng vậy à lấy phổi yếu đi màu da của nhân vật cho da đen da đen da đen quần áo đội nón vô đội cái ờ, nón ờ, cao bồi đó đeo mắt kính vào mặc áo ba lỗ với áo sơ mi ok ok áo áo thì uh, áo gì ờ, cho áo màu đỏ Ê, được ta sao không đỏ màu được Quá đó đằng nào cũng chết thôi mặc đẹp đẹp tí đúng không đằng nào cũng chết à cho nên phải mặc cho đẹp không là không đỏ màu được ừ. ôi cái quần đó màu được nè lông ngực phải có lông ngực phải có lông ngực cho nam tính là phải có lông ngực tóc một bên phải uhm, tóc ngắn lãng tử nó lại non có thấy tóc đâu <laughs> tóc mập mạp ờ không không còn mập mạp đâu râu là phải râu dài đó râu nó phải tu, tu tổ nó nhiều như rừng luôn dâu đó ông chú rất là đẹp trai đội cái đó nó thấy uy tín rồi oh, what the fuck bút chì sách tờ giấy nó toàn mấy cái đồ không ta lấy cái bút chì đập lâm mù bắt chibi được không ừ. không không không không xài vũ khí được lon sốt ngô bắp bắp nè có sốt nào có hành nè khoan mà này có công thức nấu ăn không ta sức khỏe nấu ăn mở cá người đóng hộp uhm. rồi ở đây nó có cái uh, súp nấm đồ ăn nó có rất là nhiều một cái chậu nướng đây rồi có đồ chơi rồi spatula à, đang phải cầm chảo phan nó như mất ghi á <laughs> cầm chảo phan nó dân chơi bút ghi là phải như vậy phải như vậy nhà không có gì ngoài chảo nghe thấy tiếng tiếng, tiếng mất chân Jimmy bi ui phòng ngủ phòng ngủ gì có nửa cái giường nha à, ba mình nửa cái nửa cái giường lại nó bị che rồi quần dài à, quần dài mình có mà đúng không nhưng mà cái rs này không có Ôi có chị zombie đứng ngoài cửa nè Vô đây chơi với em chị Rồi em mở cửa chị vô đi Ôi sao không vậy dạ? Đông với vậy dạ? Hai người luôn hả rồi em mở cửa cho mấy chị vô á mấy chị vô đi rồi đập vỡ cửa sổ luôn ạ à da à da chị mạnh dữ vậy mày mày ơi Ai tự nhiên đứng xoay lưng với nó Hả ủa chị nào đưa ra vậy nhớ cửa bên đây khóa không ạ cửa bên đâu có mở đâu mà chị đưa vô rồi u là trời tốc độ ừ ấy đúng rồi giờ chọn nữ nữ nó có lẽ nó nó, nó sinh tồn nó dễ hơn nam á đợi nói cho chị ơi à, <laughs> ban đầu à <laughs> được được ban đầu được áo vét, ừ. đặt tên là Summy TV Summy TV Yeah Đặt tên này thứ uy tín đó nè Ok Vô Ui Cái gì vậy Ê Bậy ơi gì mới vô mới vô nhà chưa cái gì hết chết rồi à mới vô nhà chưa gì hết chết luôn rồi sốc thiệt sự vô trong cái nhà có gì có zombie nữa chứ không được không thể dậy được đặt tên là đặt tên thằng này là xd con vô nhà tối thui vậy à? ủa alo ai bật đèn không vậy có ai bật đèn không vậy sao tối hôi vậy công cái công cái công tắc đèn nằm đâu ta quay quách thôi đây vô đây Ờ, cái này là một cửa hàng burger có cái máy tính tiền nè mọi người có hùng rác nữa hùng rác này lục được cái túi đựng rác và hộp thiết cửa hàng gì tối hôi vậy à, công tắc đã sáng lên rồi đồ ăn không à không biết là mấy cái tủ này có gì không có tiền có tiền cho em lấy nhá em lấy hết luôn cho em xin tiền nhá mặc dù zombie đâu có xài tiền đâu trong đại dịch zombie mà ờ, tiền là vô giá trị nhưng mà em vẫn lấy cứ có tiền là lấy thôi tiền có 5 đô à cái cửa hàng nó nghèo ghê luôn chắc là bán ế lắm khay nướng bánh uhm. một cái cái cái tủ đựng đồ ăn ờ, ờ kìa không có cái gì hết hả cái cửa hàng này nghèo thế nhờ ủa này ban tới ban đêm hả ui no ban đêm không ban đêm mình không ra ngoài đâu ban đêm mà ra ngoài cho, cho zombie nó không à cái này mình có thể chế tạo ờ, cứ lấy cứ lấy về đi cứ lấy về có thể chế tạo cái gì chế cây lăn bột và ờ, ấy ủa cây lăn bột xài tìm vũ khí được hả ta hay vậy ngon à rồi không cầm cái cái lăn bột kìa lấp hết đồ đi lấp hết đồ đi giờ còn gì để mất cái đâu lấy tất cả uh, khoai tây khoai tây còn tươi cái này mình uh, có số cà chua đấy khoai tây đâu rồi lấy khoai tây đem đem <clears throat> lấy một phần khoai tây đem nó nướng lên nữa coi mở cái bếp lò lên xong rồi uh, cài đặt bếp lò ô từ đem phai tay đem đem bỏ bếp lò đặt trong cái lò rồi sắp có khoai tây nướng ăn rồi sắp có khoai tây nướng ăn rồi khoai tây chín chưa vậy từ từ à... khoai tây chưa chín mọi người ạ à. đợi xíu nữa đang bỏ trong lò có lẽ sắp chín rồi cái lò này nó vẫn đang à, đang băng đang mật mà đúng không đợi một hồi là khoai tây chín là chúng ta có khoai tây để ăn khoai lâu ấy nhờ Ủa hay là mình chưa chưa cài đặt nhiệt độ nhiệt độ uh, độ C đi cài đặt nó lên ở mức ờ, hai trăm rưỡi ừ khoai tây ờ, vẫn chưa chín rồi cài đặt lên mức 300 đi đó cái lò nướng khoai tây lâu quá à quá lâu không biết ở ngoài trời sáng như ta à vâng bên ngoài trời vẫn tối ạ à. <laughs> đêm rất là dài vị trí của chúng ta đang ở ờ, bên đây vị trí chúng ta đang ở đây phía bên trái là một khu vực màu vàng phía trên là một cái dãy nhà ok khoai tây chín chưa ok khoai tây chưa chín luôn cái lò này có nướng không vậy Ủa Ê em từ Mình nghe hai cái tiếng cái bước chân Nhưng mà ở ngoài không thấy con zombie nào hết Ôi trời tối dữ vậy Cái này không có cửa sổ nhìn ra ngoài ta nó phải có một cái cửa sổ để mình nhìn ra ngoài chứ cái cái nhà hàng này ờ, làm ăn hơi ờ, hơi hơi thủ hạ nha nó phải có cửa sổ chứ hình như là có tiếng bước chân có tiếng bước chân có người chạy hả nên ban ngày mà đúng không ta này ban ngày ban đêm vậy ban ngày ban đêm vậy có cái có, cái cửa nè có cửa này của mình đúng không Đấy, cái cửa này là cửa hàng khác à, em xin nhá đi dân chậm ơi cái này là cái cái cửa hàng à, tấm giặt hả? Được phết nhờ. Áo hung không cần từ chất lỏng làm sạch lấy cái này cái chậu ấy à, để à, đánh zombie ok đánh zombie bằng chổi cái nhà này tối nhờ không tắt đèn đâu hmm. trên này không không không tắt đèn mấy cái mấy cái tủ này cũng không có gì hết á có một khăn tắm à cái này là cái nhà cái nhà vệ sinh cũng không có gì luôn thôi đi ra ngoài mình nên cầm chổi lấy cái cái cái à, ừ lấy cái chổi đi hình như hai hai ba zombie ở ngoài nhiều lắm mọi người à như là ba bốn con lận ba bốn con zombie ở ngoài lận nhưng mà trong này cũng cũng cũng, cũng có đồ ăn luôn nó chỉ có mấy khăn tắm thôi à không chú này có thể ngồi được này khóa cửa được luôn mọi người ơi <laughs> khát nước rồi chạy về nhà mình uống nước khát nước khát nước rồi khát nước rồi Ôi khóa cửa lại đi Khóa cửa lại đi Khóa cửa Rồi khóa cửa rồi nha Chị ở ngoài chị không có cho mở cửa chị vô đâu Em không có mở cửa cho chị vô đâu Chị ở ngoài đi nha Oh my god chị phá cửa vô luôn Vô đây chị Vô đây em tiếp chị à, chị đập bể kiến rồi gì mà gắt vậy khóa cửa trong khóa cửa trong khóa lại rồi không không có không có khóa cửa này không khóa được kệ đi uống miếng nước uống miếng nước cái này à, uống nước kệ chị không quan tâm coi cái cái cái, khoai tây nó có ủa khoai tây nó vẫn ờ, vẫn chưa nướng chưa được nướng bếp lòi kỳ cục quá à, à nó phải hẹn giờ đó mọi người hẹn giờ nữa nó mới chín được bây giờ cái khoai tây này thì ờ, cài đặt bếp lò mở lên xong rồi cài đặt qua 3 phút xem nó có chín không cái này mình bị bị chán vì cái ờ, không có cái giải trí á mà bị đói nữa nhưng mà cái con mấy cái cái khoai tây này vẫn chưa chín được Ủa nhớ mình cài đặt ở đây rồi mà ta 120 cài đặt thời gian là 120 rồi mà ừ nhưng mà vẫn khoai tây nó vẫn ờ, nó vẫn chưa chín có thịt nè y có thịt nè mình có thịt mà mà đem vô bỏ lò đi đặt trong cái tủ zombie đang phá cửa bên ngoài mọi người ơi vô đây Trâm chẳng biết trong phòng bên đó, bên đó có mấy con zombie nữa Nhưng mà kệ tôi tôi vẫn chưa ăn mà Ủa biết thịt đâu rồi Quay quát Thịt của tôi Thịt tôi đâu Nó kìa bảo con thịt đi mất tiêu à thôi lấy cái này đi đặt uh, uh, ủa miếng thạch này nhưng mà đỏ mà cái cái cái hồng đúng không cái lò này có có có nấu không vậy lò này có nấu không để nãy giờ chưa chín luôn phô mai đã qua chế biến còn tươi uh, ăn ăn tất cả rồi no rồi no bụng rồi no bụng rồi no bụng rồi chúng ta cần uh, đi tắm rửa mặt cái cho, cho tỉnh sau đó là chúng ta giặt quần áo cho sạch sẽ hâm ho cái <laughs> anh liên zombie đứng đập cửa đập đập cửa bên ngoài anh liên vẫn cứ à, ngồi tắm rửa thứ cuộc sống mà ừ. à cái hạch ba đòi nãy giờ mình chưa có đem người bên kia lấy hạch ba rồi đi xong rồi bỏ trong ờ, trong cái bếp bỏ trong bếp bếp bếp này cho nó nướng đặt trong cái lò rồi nhưng mà cái lò này nó vẫn ờ, chưa có nấu gì hết à khoai tây như chính này nè lái ok hello baby vẫn đập cửa à vẫn đập cửa à đập cửa mổ không chị thôi em đi ăn ăn tiếp đây <laughs> chị ở ngoài đập chị đập cửa nha lấy cái khoai tây hồi nãy đâu rồi khoai tây còn tươi ăn ăn à, một nửa thôi trừ một nửa lại ok ăn đây có sức là đập chị họ mở cửa này đá mà họ bị nó dí hồi cái đóng cửa này là ngu luôn á nè thôi chị nhá xin nhá xin nhá khóa cửa rồi nhá khóa cửa rồi nha anh chị nhá mấy anh chị cứ đạp đi nhá em đi băng bó vết thương rồi nè, xé quần để băng bó vết thương cũng được à, dùng băng gạt tay trái và băng bó phía bên uh, trên thân nữa ui mấy chị vô kìa em chưa mặc quần mấy chị ơi em chưa có mặc quần mà cái cửa này không khóa được mọi người ơi cửa này không khóa được nó sẽ vô bất cứ lúc nào luôn á xong rồi em chưa có mặc quần mấy chị ơi đừng có manh động đừng đừng có vô đây mẹ mày vô mày mày à à Mấy chị đồng hê Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi stream nha Và gặp lại mọi người ở ờ, stream lần sau nha Nếu mà bạn nào mà chưa có đăng ký kênh ủng hộ cho Saki á Thì mọi người đăng ký nha mọi người Cảm ơn mọi người rất, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Gặp lại mọi người ở stream lần sau nha Bye bye